Carlsberg. Join a world of friends. Chương trình khuyến mãi Tết 2005 khi mua một thùng Casper 12 lọ sẽ được tặng ngay một ly Casper nhập khẩu từ Pháp và 4 lọ ly. Khi mua thùng 24 lọ sẽ được tặng 2 ly và 4 lọ ly. Casper chúc mừng năm mới.